Thân mến chào tất cả các bạn, Anh Văn Mỹ Úc là một đơn vị chuyên hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh với các chương trình tiếng Anh mẫu giáo, tiếng Anh thiếu nhi, tiếng Anh thiếu niên, tiếng Anh dành cho người lớn, tiếng Anh theo yêu cầu của quý phụ huynh học sinh. Hiện tại chúng tôi đã có mặt tại thành phố Cà Mau, trụ sở ở số 89 Qua Lư, phường 9, thành phố Cà Mau, nằm cạnh sân vân động. Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, chúng tôi với uy tín, trách nhiệm của mình sẽ đem đến cho các bạn học sinh sự hài lòng về việc lựa chọn một nơi đào tạo Anh ngữ. Để tiếng Anh sẽ trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tất cả chúng ta trên bước đường tương lai áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến nhất của Mỹ năm 2013 với hơn 150 đầu sách của các chương trình học. Chúng tôi cam kết rằng các bạn sẽ tự tin và tạo được nền tảng về kiến thức cho mình cũng như phát triển vốn ngôn ngữ văn hóa tiếng Anh. Chúng tôi khẳng định bạn sẽ đủ kiến thức xin visa đi định cư, du học, lao động các nước Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore. Anh Văn Mỹ Úc, nơi chấp cánh những ước mơ. Mọi thông tin chi tiết về chương trình học xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 89 Qua Lư, phường 9, thành phố Cà Mau, gần sân vận động. Hoặc số điện thoại 07803 525566, 07803 526677 hoặc qua website www miup edu vn